rồi sau khi các bạn thấy ờ, qua một đêm à, một đêm mình đã nước đã trong thật sự đã có đó nó đã có ờ, vi sinh ở trong đó rồi à, có vi sinh rồi bây giờ mình sẽ thêm ờ, ra bì đây ra bì jackpot này. thêm cái này cho cá thì ờ, mình ờ, hồ này á, với hồ này thì mình cho 20 mil đi các bạn cho hai nắp cái bước này là cái bước quan trọng nhất à, hai bước đầu tiên là mình à, cho men vi sinh thứ hai là mình cho ngày thứ hai là mình cho ra biên cách nhau 8 tiếng có nhiều bạn hỏi mình à, cách làm để cái đó là cái này là quan trọng đầu tiên mình xin nhắc lại là quan trọng quan trọng nói với một cái bể mới khi mới về phải làm như vậy bể nào cũng vậy ở ngoài cái việc uh, sủi oxy đó sủi oxy sụp khí oxy nguyên một đêm cho máy chạy nguyên một đêm để cho khử cờ lo thì sau khi một đêm đó thì mình ngày hôm sau thì các bạn nên nhớ cho dao bi vô để cho nó là nó nó lọc mấy cái ờ, nó lọc mấy cái yếu tố nó, nó lọc nó, thuốc đồ vô cho nó ngấm vô trong đó hết ngấm vô trong đó hết cho như là nó hoàn toàn nó, nó hợp với cái bể cũ thì khi mình cãi cá của mình vô bây giờ mình sẽ à, bước kế tiếp mình sẽ bỏ mình sẽ thả những cái cú cá dĩa vô xong rồi mình sửa là cái bể kia nữa cũng Iran vậy hệ thống độc tràng Iran vậy luôn để cho mình có nó, nó ngợi hơn rồi bây giờ mình làm tiếp tục hả đấy mình sẽ à, làm tiếp để cho các bạn theo dõi rồi à, mình thả cái dĩa vô luôn hello các bạn hôm nay sẽ là giờ này là khoảng tầm 7 ờ, 8 giờ tối rồi thì mình sẽ bắt những chú cá này Đó. À, mà những bắt những chú cá này chuyển qua cái bãi bên kia thì ờ, mình sẽ sửa cái bãi này lại cũng là à, lọc tràn dách luôn rồi cho nó tiện lại để mình mình à, không còn chơi lọc tràn trên nữa mình à, sẽ sửa lại lọc tràn dách và mình sẽ sửa lại cái bể này là kiểu bể hai tầng luôn ở trên mình chơi cái dĩa ở dưới mình có thể là à, mua thêm cái dĩa hoặc là mình làm thêm Đấy, mình làm thêm à, tất cả sau này mình đều xài lọc tràn vách hết mình không còn xài lọc tràn trên nha các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành bắt cá rồi sau um, ờ, 2 ngày qua 2 đến 3 ngày á thì uh, ờ, khi hai ngày thì uh, cá của mình á thì uh, bắt đầu nó đói bụng rồi đói bụng bắt đầu mình sẽ cho cá mình ăn như vậy là cái hồ này là mình đã ổn rồi các bạn đã ổn rồi ổn định nữa luôn rồi tại vì mình uh, mình đã chạy trước uh, một ngày mình chăm vi sinh sáng ngày hôm sau mình chăm thêm giao bi thì tới ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi đó. ngày thứ ba thì mình khả cá qua để các bạn cũng xem trên video này ha rồi bữa nay là ngày thứ ba rồi bắt đầu mình sẽ cho cá ăn cá có cảm giác là nó đói bụng rồi các bạn bắt đầu mình cho cho ăn thì cái bể này nếu mà mình à, mình nuôi chín con mình nuôi chín con thì thấy nó ổn đó bây giờ nó đòi ăn nó bu bu lại đòi ăn mình mình sẽ cho cá mình ăn thêm bò ha à, trời ơi tao sợ trời ơi ấy à, cá mình thì nó hơi nhát về cái mặt này nó chưa có chưa có nó chưa có quen cho nên là mình à, mình à, khi mà cái này á cái này mà quánh đèn đỏ vô quánh cái đèn này lên á thì con cá à, bồ câu á bồ câu nè cá đỏ nè với red red panda đó rất là đẹp bây giờ mình sẽ cho cá mình ăn tìm bò động lạnh